đăng ký lần đầu 2010 để quý vị và các bạn theo dõi. Như đã giới thiệu thì chiếc xe này là một chiếc xe nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ quý vị nhá. Sơn zin còn đến trên 90%, máy số zin nguyên bản chưa động chạm một con ốc nào trên chiếc xe này đâu quý vị. Một chiếc xe còn gần như mới tinh, chủ nhân người ta đi mới hết một dàn lốp thôi. Và dàn lốp này là dàn lốp thứ hai theo xe của chiếc xe này quý vị nhá. Tí nữa đi vào từng phần chi tiết thì chúng tôi sẽ à, giới thiệu chi tiết cho quý khách hàng để chúng ta đánh giá được cái chất lượng của cái chiếc xe này như thế nào quý vị nhá. Còn gần như mới tinh luôn, sơn zin còn trên 90%. Nước sơn còn rất là bóng đẹp luôn. Sơn zin cho nên nó rất là trong như quý vị nhá và cái màu sơn của à, nó thì rất là bền màu luôn quý vị. Và bây giờ sẽ là một vòng quay xe, quay thật kỹ chiếc xe Ford Everest để quý vị và các bạn theo dõi. Quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ, sau đó chúng ta đưa ra cái quyết định mua xe của mình.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 Đấy, rộng nhất trong các cái dòng xe 7 chỗ ngồi quý vị nhá Không có một cái dòng xe nào mà chúng ta thấy à, cái khoang ngồi nó rộng được như cái xe Ford Everest này à, Điều hòa là điều hòa 3 vùng được chia đến từng chỗ ngồi một quý vị nhá Rất là tiện dụng và kinh tế luôn Điều đặc biệt nữa nó mang cái hộp số tự động Rất là thuận tiện cho anh em chúng ta ở khu vực đô thị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 Từng phần chi tiết của chiếc xe này được truyền tải đến ngay cho quý vị bây giờ Trước hết chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này Cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy là sơn của nó còn bóng loãng luôn quý vị nhá Còn đang in hình các cây ở xung quanh đây Nó rất là căng luôn Không có dấu hiệu gì của sự à, cong vênh hay đắp ma tít nhiều ở đây quý vị nhá Và nó rất là khớp khít đấy với cái cụm đèn pha và cái ừ, mặt ga lăng phía trước Đấy, và cái đèn à, pha phía trước bên phụ đây quý vị còn trắng tinh như mới như vừa mới ở trong hãng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen nố hay bị dập vỡ quý vị nhá và cái mặt ga lăng của nó đây ga lăng là ga lăng à, đời cao rồi quý vị nhá nhìn rất là đẹp luôn đấy có những cái thanh inox à, chạy đều sang hai bên nhìn nó trẻ trung và nó toát lên một cái gì đó rất là mạnh mẽ cái đèn à, pha phía trước bên lái đây quý vị cũng trong veo như mới luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đây quý vị nhá kể cả là cái đèn gầm phía dưới đây cũng sáng trưng luôn quý vị đấy cái ba đờ sốc phía trước chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái đèn pha phía trước và à, cái mặt à, ga lăng phía trước quý vị nhá tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn quý vị nhá tên tư nhân một chủ từ đầu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 dáng của chiếc xe này nó rất là khỏe khoắn luôn quý vị nhá Đấy, và chủ nhân người ta cũng đã độ thêm độ thêm một cái bộ tem thể thao xi nhan được tích hợp trên gương nẹp chân kính về mưa rồi là các cái tay cửa bọc inox đấy rồi là bệ bước đầy đủ hết quý vị đây tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi chúng ta thấy mấy cái độ nét của cái thân vỏ của chiếc xe này như thế nào không có một vết gợn luôn quý vị nhá không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này quý vị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 đấy và cái hộp à, lốp phía sau này đây là cái hộp lốp to à, biểu tượng à, cái dãy núi Everest chinh phục đỉnh cao quý vị nhá đấy khi nói đến cái thương hiệu Everest thì chúng ta biết được cái à, hàm ý người ta muốn nhắc đến cái dòng xe này rất là khỏe luôn quý vị nhá đấy có thể chinh phục được cả đỉnh Everest luôn quý vị và cái à, hông phía bên à, phụ đây quý vị Toàn cảnh của nó đây Cũng càng đét luôn quý vị nhá Không có một vết gợn luôn Đấy, Theo chúng tôi đánh giá như đã giới thiệu Chủ nhân người ta cũng đã à, dán kính chống nắng 3M xung quanh xe rồi quý vị nhá Cả kính trước, kính sau, bốn cánh cửa Đầy đủ hết quý vị Và bây giờ sẽ là cái khoang lốp Phía sau bên phụ đây chúng ta thấy sắt xi của nó đây còn vuông đét luôn nha quý vị nhá Đây các cái gót khoang lốp đây Còn sáng trưng luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hàn vá đâu quý vị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 Đấy, đã được dán cái bộ tem thể thao rất là đẹp rồi Đấy. Và tiếp theo nữa chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng đây cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị Đấy, Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục quý vị nhá Đấy, Cái keo phủ sần của nhà sản xuất kia Đấy, Vẫn còn dày nguyên Và cái khoang lốp này cũng còn tương đối là sáng quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục Đây và cái lốp phía trước của nó đây cũng còn khá dày Với cái lốp này chúng ta cũng phải hai năm nữa Mới nghĩ đến việc phải thay lốp chúng ta nhé Và đây là cái mặt la răng của nó đây Của bánh trước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 một chiếc xe đặc biệt kinh tế Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu Và điều đặc biệt nữa là chiếc xe này nó còn mang cái hộp số tự động quý vị nhá Bản là bản cao cấp nhất Bản Limited quý vị nhá Bản Limited Đấy Đấy. Lốp treo đằng sau nhìn rất là khỏe khoắn luôn quý vị Cái đèn hậu phía sau còn trong veo luôn Không có dấu hiệu gì có sự phe nố hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy, Thân vỏ thì căng đét luôn Kiểu dáng thì hầm hố Đấy, Gầm cao máy thoáng đặc biệt là cái ờ, dòng xe này là máy điện rồi quý vị nhá cho nên là chạy rất là êm và bốc Đấy, tiết kiệm nhiên liệu máy điện rồi máy thế hệ mới rồi những năm 18 19 vẫn sử dụng động cơ này quý vị nhá Đấy. và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe Ford Everest đây chúng ta thấy ấy còn như mới chưa Đấy, cái hàng ghế thứ nhất đây da vẫn là da xịn của nhà sản xuất nha quý vị nhá Đấy, chúng ta phải lưu ý là cái bộ ghế da này vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn mà nó không bị nứt vỡ hay bị xuống màu một chút nào cả vẫn còn căng đét như thế này sáng trưng quý vị nhá đấy và cái mặt táp lô của nó đây cái phần nhựa à, phía trên còn rất là tươi quý vị nhá cái phần nhựa màu kem phía dưới thì sáng trưng đấy đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta biết là đi ít hay là đi nhiều đây đấy chúng ta thấy rằng chưa bị sức chày chật một chút nào chưa bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá đấy các cái phím bấm các con số màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá đấy đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta cũng biết này đấy các cái khóe vô lăng đây đấy không bị mòn mờ một chút nào các cái phím còi đây còn sần nguyên như mới quý vị nhá đấy đây cái mặt là tắp bi của nó đây đấy chúng ta thấy cái phần nhựa phía trên này còn sần nguyên như mới mở cửa ra vẫn còn thơm mùi mới đây quý vị nhá đây cái tắp đi cửa phía dưới đây màu kem đây cũng còn sáng choang luôn quý vị nhá Đấy, như lúc vừa mới mua ở hãng ra luôn quý vị nhá Đấy, và đã chủ nhân người ta dán phim chống nắng Vekun rồi một trong những thương hiệu à, kính chống nắng nổi tiếng của Mỹ quý vị nhá Đấy, và bây giờ sẽ là cái keo chỉ của cánh trước bên phụ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhá Đấy các cái đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin nguyên luôn quý vị kể cả cái phần phía dưới đây phần hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng như mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu đấy bốn túi khí quý vị nhá bốn túi khí vòng quanh xe luôn các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần đầu chạm cờ lên màu led các con ốc này anh vậy chưa một lần đầu chạm cờ lên màu led đây hàng ghế thứ nhất đây còn căng đét luôn ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất quý vị nhá cái mặt tắp lô của nó còn tươi mới như thế này khóa khiển theo xe từ đầu quý vị đấy và bây giờ thì tiện đây thì tôi quay <laughs> gầm luôn quý vị nhá đây đây đấy chúng ta thấy đây sắt xi của nó còn xanh lét đây còn vuông đét luôn quý vị nhá kìa đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục cái à, lòng bô kia chúng ta thấy vẫn còn sáng trưng như thế kia cơ mà không có dấu hiệu gì của sự mòn mục quý vị nhá đấy và khung gầm của nó đây còn xanh lét luôn quý vị nhá đấy đấy là rất là kỹ cho quý khách hàng rồi quý vị và tiếp theo nữa tôi à, truyền tải đến cho quý khách cái à, cánh cửa sau bên phụ đây quý vị đây cái phần nhựa phía trên đây còn sần nguyên quý vị nhá đã được chủ nhân người ta độ inox rồi đấy à, đã được độ vân gỗ rồi nhìn rất là âm cúng nha quý vị nhá kể cả cái phần nhựa phía dưới đây màu kem đây còn sáng trưng luôn quý vị keo chỉ của cánh sau bên uh, phụ đây quý vị đây các cái đinh tán đây của nhà sản xuất đây vẫn còn zin luôn quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mở lết đấy keo chỉ đây zin đét là đẹp luôn không có mất một phần nào kể cả cái phần phía dưới này đây đấy chúng ta thấy nó còn như mới tinh luôn mà đúng không ạ đấy cái hàng ghế thứ hai đấy quý vị cũng còn căng đét luôn da vẫn là da xịn của nhà sản xuất da cao cấp màu kem nó rất là phù hợp với cái nội thất bên trong của cái xe Ford Everest này quý vị nhá Đấy, và tiếp theo thì tôi chuyển máy quay sang phía bên lái để truyền tải những hình ảnh thực tế nhất của chiếc xe này đến cho quý khách hàng và chúng ta sẽ Đấy, và bây giờ sẽ là cái góc quay từ phía bên lái quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ nhất đây chúng ta thấy nó còn căng còn đẹp như thế này cơ mà đúng không Đấy, cái mặt vô lăng của nó đây ấy không bị mòn mờ một chút nào cái, cái mặt táp lô cũng vậy cũng còn sáng trưng tươi nguyên như mới luôn quý vị nhá đây cái táp bi cửa phía trước bên lái đây quý vị các cái phím bấm kính lên xuống đây đã được chủ nhân người ta bọc vân gỗ rồi điều hòa là điều hòa ba vùng quý vị nhá đấy cái phần nhựa phía dưới màu kem đây cũng sáng trưng luôn quý vị nhá đấy cái à, cánh cửa đây keo chỉ của cánh cửa trước bên lái đây quý vị đấy chúng ta thấy rằng là các cái đinh tán của nhà sản xuất đây tem của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn sơn lòng của nó còn như mới luôn quý vị nhá đấy keo chỉ đây thì cả phần phía dưới này đây hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá các con ốc chưa một lần mở đấy túi khí cho các hàng ghế phía sau đây đấy rất là đẹp luôn quý vị và quý vị và các bạn hãy nhanh tay nhấc máy cho tôi để sở hữu chiếc xe này chỉ với đây cái hàng ghế thứ hai đây đấy chúng ta thấy nó căng như thế này đấy hàng ghế thứ ba cũng vậy hàng ghế thứ ba còn như chưa có người ngồi quý vị nhá đấy trần còn sáng trưng luôn như mới luôn quý vị nhá đấy trần là trần nỉ nguyên bản điều hòa là điều hòa ba vùng quý vị nhá đấy cái tắp bi cửa phía sau bên lái đây quý vị đây cái phần nhựa phía trên của nó đây ấy còn sần nguyên như mới luôn đây cái tắp bi cửa phía dưới đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy keo chỉ của cánh sau bên uh, lái đây quý vị không mất một phân nào cả đinh tán của nhà sản xuất đây đấy keo chỉ của nó đây sơn lòng thì tuyệt đẹp rồi màu này cũng là một trong những cái màu đẹp và là cũng là một trong cái màu đắt của cái dòng xe Ford Everest này quý vị nhá và bây giờ sẽ đến là cái cốp sau đây Cốp sau cũng còn như mới tinh như thế này Quý vị Đấy Tất cả mọi thứ còn gần như mới quý vị nhá Máy số là vẫn chưa động chạm một con ốc nào Quý vị nhá Cực ngon luôn Keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị Đấy sơn lòng của nó quá đẹp luôn Keo chỉ thì tươi rồi rói như lúc vừa hãng ra Đây kể cả cái phần phía dưới này đây Nó cũng còn rất là đẹp Chỉ với các con ốc này đây Chưa một lần mở Chưa một lần động chạm cờ lên mà lết quý vị nhá Đấy Điều hòa là điều hòa ba vùng Trần là trần nỉ vẫn còn căng đét luôn Đây Đấy, phần nhựa phía sau bên uh, các cái hàng ghế thứ ba này, hàng ghế thứ ba này còn chưa có người ngồi cho quý vị nhá đấy là như vậy nhựa của nó cực đẹp luôn hộp lốp cũng quá đẹp luôn quý vị đấy vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý khách hàng thật kỹ cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe Ford Everest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 trần của nó đây là trần nỉ luôn quý vị đấy cái tắp đi cửa của nó đây đấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và cái đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong đến 8 đến 900 vòng trên một phút thôi một cái ờ, mức đạt quá chuẩn luôn quý vị nhá Đấy, và không có một cái đồng hồ báo lỗi nào xuất hiện trên chiếc xe này đâu quý vị Đây chúng ta nhìn cái mặt ờ, vô lăng của nó đây Phím còi đây Thì chúng ta biết được là Nó còn chất như thế nào đây, Các cái khóe vô lăng này Đấy, Không bị mòn mờ một chút nào máy là máy đang nổ đấy quý vị nhá đấy và bây giờ thì tôi sẽ mở cái khoang máy ra để giới thiệu đến cho quý khách hàng luôn máy nổ cực êm luôn quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá đây. Đấy. Đây. cái đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị Đấy. các lỗ bấm nó còn tròn xe đây quý vị Đấy, keo chỉ của nó đây Đấy, keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ là đâu cũng đấy hai bên má này cái rằm phía trước đây đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng nhá tính tán của nhà sản xuất đây đấy rất là zin luôn quý vị tính tán của nhà sản xuất đây má của bên lái đây quý vị keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ của nó đâu máy đang nổ quý nhớ nhá máy là máy zin nguyên bản nhá chưa động chạm đây chúng ta thấy chưa động chạm một con ốc nào trên chiếc xe này đâu quý vị đấy kể cả những con ốc mặt máy này nha quý vị nhá cũng chưa phải động chạm cơ lên vào lết đâu đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin luôn quý vị nhá đấy từng con ốc một zin đến từng con ốc một quý vị nhá đấy máy chưa một lần chạm đất để ờ, sửa chữa gì đâu quý vị đấy đây chúng ta thấy là zin từng con ốc một luôn quý vị nhá đấy máy thì cực êm luôn quý vị sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên zin luôn chưa có một con ốc nào phải động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị Máy rất là êm và không có dấu hiệu gì của sự rung giật quý vị nhá Đấy Và điều đặc biệt nữa Đấy Đấy, Đấy không có một chút hơi thừa, không có một cái giọt dầu nào bắn ra đâu quý vị Rất là chất luôn quý vị nhá Đấy Đây, sơn dấu của nhà sản xuất còn zin luôn chưa phải động chạm một con ốc nào trên chiếc xe này đâu quý vị máy đang nổ quý vị nhá đấy máy nổ rất là êm luôn máy là máy điện máy thế hệ mới rồi quý vị nhá máy số zin nguyên bản như đây hộp số của nó đây đấy sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn luôn quý vị đấy vẫn còn các cái ốc mà chưa một lần mở và sơn dấu còn còn zin luôn quý vị nhá đấy là cái hộp số của chiếc xe này quý vị nhá đấy chúng tôi giới thiệu thật kỹ chiếc xe này cho quý khách hàng rồi đó đây các con ốc mặt máy đây quý vị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 đấy cái cần số của nó đây đấy chúng ta thấy ít thì nhờ máy đang nổ quý vị nhá đây đấy cực đẹp luôn trần này, còn căng đét như mới luôn quý vị nhá đấy cái tắp đi cửa của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị đấy, không có dấu hiệu gì của sự bạc màu tươi nguyên như mới keo chỉ đây quý vị đấy tôi tổng hợp lại thôi quý vị nhá cho nên rất là nhanh thôi quý vị đây đấy cả cái phần gót phía dưới này đây đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn quý vị hàng ghế thứ ba thì gần như chưa có người ngồi quý vị nhá đấy cái tắp bi cửa sau bên à, phụ đây quý vị đấy keo chỉ của cánh sau bên phụ đây đấy chúng ta thấy là cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá chỉ bằng tiền một em Vios đời 13 14 một chút thôi nhưng mà chúng ta đã sở hữu được một em số tự động máy dầu rồi quý vị không có phải chần chừ gì nữa đâu nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này đây cái tab đi cửa của cánh lái đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị Đấy, không mất một phân keo sự chỉ nào đâu kể cả phần phía dưới này đây Đấy. đây nhìn mặt vô lăng của nó đây tắp lô tắp đi đây còn sáng choang như mới luôn quý vị nhá điều hòa là điều hòa ba vùng quý vị nhá đây cái tắp bi cửa của nó đây phía sau bên, lái đây keo chỉ đây không mất một phân nào đâu quý vị Đấy, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn hàng ghế thứ hai đây còn căng đét luôn ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá